Música chờ đến bao giờ Mây thu thuyền đã xa bờ nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá buồn quá cơn mưa hắt hiu đưa hồn về trong nhớ chăng người cũng đi rồi ngày vui mang theo một cơn gió lốc lễ thấm không vơi cứ tuôn ai còn nhớ đâu mà thương thôi em ra đi chỉ còn lại nhớ mong mười năm trời chẳng thương mình để anh thành kẻ bác tình cầu xin xin cho mây về vui với gió chờ anh thank you giá rét buốt đời bác phước không chồng chỉ còn lại nhớ mơ mười năm trời trắng thương mình để anh thành kẻ bác tình cầu xin xin cho mây về vui với gió dù có qua bao đắng cay muôn đời em vẫn chờ anh cầu xin xin cho mây về vui với gió dù có qua bao đắng cay muôn đời em vẫn chờ